quen đường một ai khi trong tay họ không tiền đừng quyền uy vẫn sống không phân biệt one time. Go.